Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình Thì à, cái vấn đề sao kê từ thiện đó các bạn Thì không thể nào sao kê được các bạn Mình không nói vấn đề là người ta có biển thủ tiền hay là không Nhưng mà để người ta sao kê là điều rất khó Tại vì không phải là ngân hàng không sao kê Mà do là họ sử dụng cái tài khoản cá nhân Để nhận cái tiền nguyên gốc từ thiện Nếu mà họ tạo lập một cái tài khoản riêng biệt á Thì nó sẽ dễ còn cái tài khoản cá nhân thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề tiền bạc cá nhân của người ta ví dụ như tiền cách xe của người ta bao nhiêu đó là như thế tiền những cái dòng tiền riêng của người ta hay thậm chí là có thể là mua đồ trả góp gì đó riêng biệt của người ta nữa thì nó sẽ bị lộ ra những cái cái cái cái cái phần tiền đó thì nó là không nên là không được cho nên là không thể sao kê không thể sao kê nó sẽ rất là nhọc nhằn giữa cái luồng tiền đó giữa cái luồng tiền cá nhân và cái luồng tiền từ thiện bởi vì cái điểm sai lầm của các nghệ sĩ là cái chỗ này à, khi làm từ thiện là sử dụng cái tài khoản cá nhân của mình thay vì lập một cái tài khoản riêng biệt à, để chỉ, chỉ chuyên nhận tiền từ thiện thôi thì lúc đó sao kê sẽ rất dễ dàng sao một cái lèo ra luôn 100 ngày tờ một ký giấy hay là một tấn giấy A4 thì có ngân hàng ngân hàng cũng sẽ làm cho các bạn bởi vì đó là cái trách nhiệm của ngân hàng ngân hàng không thể từ chối được tại vì khi mà các bạn sao kê á thì ngân hàng thu tiền thu tiền một trang bao nhiêu đó chứ không phải là là sao kê dùm cho các bạn đâu cho nên là các bạn muốn sao kê bao nhiêu thì ngân hàng sao kê bao nhiêu trả tiền thôi trả tiền dịch vụ thôi chứ không có mà ngân hàng không bao giờ từ chối nhưng mà do là nó liên quan tới cái tài khoản cá nhân của người ta có những là có những cái dòng tiền cá nhân của người ta thì những cái dòng tiền đó uh, mình nghĩ là không không thể tiết lộ được không thể tiết lộ được đó cho nên là cái chỗ này mới chết người chỗ này chết người bây giờ kêu sao kê ví dụ như cái người đó họ không có ăn tiền từ thiện nhưng mà giờ kêu sao kê thì cũng không sao được nếu không lẽ giờ sao mà lại chích ra những cái phản cá nhân mình sao không sao rồi ờ, cái phản kia uh, sao kê thì lúc đó khi mà nhìn vào cái bản sao kê người ta sẽ thấy cái điều bất uh, bất bất thường thì người ta sẽ nói ừ giấu bớt đi một phần hay là gì đó hoặc là ngân hàng không biết có làm chuyện đó hay không có có chuyện cũng mà chích chơi ra cho mà nếu mà chích ra thì nó lại là là không minh bạch rồi nếu mà chích ra là nó không minh bạch tại vì nếu mà chích ra thì các bạn cũng sẽ yêu cầu ngân hàng chích một phần khoản khoản tiền từ thiện không sao kê không thể hiện lên thì nó cũng không đạt được nhưng mà nó liên quan tới vấn đề cá nhân xui xui là nghệ sĩ xui đó có nghĩa là hồi xưa giờ là làm cái chuyện này nhưng mà không không có không có nghĩ đến là sẽ bị bị tố cáo tố tố tố như ngày hôm nay cho nên là sử dụng của tài khoản cá nhân cho nên là rất khó rất khó để mà sao kê cho nên các bạn cứ yêu cầu sao kê trừ khi là pháp luật trừ khi là có công an còn không thì thì người ta sẽ không bao giờ sao kê đâu nó liên quan tới tài khoản cá nhân liên quan đến những cái dòng tiền cá nhân không không thể tiết lộ được